hoang vắng phía chân trời kia có ai đợi tôi lòng ngập ngừng bối rối trái tim lại không tìm xa lỗi đi hỏi cuộc đời tại sao như thế hỏi lòng người ngày tháng cướp mất con tim dại khờ Tình lỡ nếu đã mất tôi xin tìm lại Người yêu em nơi đâu tôi vẫn tìm thấy em Chợt nhớ những lúc đó tôi ta hẹn hò Và nhớ những ánh mắt ngây thơ thuở nào Tình yêu chỉ là đùa vui thoáng qua Người ơi biết chăng Làm sao lần thứ hai tình yêu chưa tan biến nhanh người yêu lại sao đắng cay thì em ơi anh muốn nói yêu em suốt đời đừng trách anh giận anh buồn anh nhé em vì ai mà Khi khiêu tư đang chốt đời Về tình em đổi thay Bao nhiêu mơ ước đã tan dần Cuộc tình đã mất thật xót xa Tôi như chơi vơi trong biển khơi Sao em ra đi không quay về Để lòng tôi nát tan Con tim khô héo trong mỏi mòn Nhạc điều ân ái Nay còn đâu thật đớn đau trái ngang lòng tôi man cùng côi đá tôi chết giữa ngàn khơi giọt đắng cay thấm tan vào không gian hồn ta vỡ trăng tan đời ngang nghi. sao băng qua đêm dài về nơi rất xa tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy rối gian tôi đi lang thang mong tìm em mỗi cơn đau thương thân ra rời mà đường không lối đi nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống tôm khiêu tư đang suốt đời về tình em đổi thay bao nhiêu mơ ước đã tan dần cuộc tình đã mơ thật xót xa tôi như chơi vơi trong biển khơi sao em ra đi không quay về để lòng tôi nát tan con tim khô héo trong mỏi mòn nhạc điều ân ái nay còn đớn đau trái ngang lòng tôi man cùng côi đá tôi chết giữa ngàn khơi giọt đắng cay thấm tan vào không sao băng qua đêm dài về nơi rất xa tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy rối gian tôi đi lang thang mong tìm em mỗi cơn đau thương thân ra rời mà đường không lối đi nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống thật lòng anh không mong dối lừa anh chỉ muốn yêu em suốt đời chôn xương trần một kiếp người mộng mơ sẽ đưa anh về đâu thật lòng anh mong cùng em đi trên con đường xưa chung lần cuối gương cười không nói cho lòng vẫn vương rơi vòng tay cuối thơm mùi tóc em như hôm nào trong cơn mơ còn ngất ngây ngày mai thôi đôi ta lìa xa em còn nhớ thật lòng anh muốn ta nhìn thấy nhau chưa quên màu câu yêu thương anh với em hôm nào đành nhìn em lòng anh đau nhói ngày đôi ta biệt ly giọt buồn chưa đôi đường đi lệ em tôi nước mi mưa sang lối anh về trái đất như ngừng quay sao mưa vẫn rơi vô tình mình cô đơn đành thôi quay bước thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày tình yêu kia mãi luôn mang em đi trên con đường xưa chung lần cuối Gương cười không nói cho lòng vẫn vương. Rơi vòng tay cuối thơm mùi tóc em như hôm nào Trong cơn mơ còn ngất ngây Ngày mai thôi đôi ta lìa xa em còn nhớ Thật lòng anh muốn ta nhìn thấy nhau Chưa quên màu câu yêu thương anh với em đôi ta biệt ly giọt buồn chưa đôi đường đi lệ em tôi nước mi mưa sang lối anh về trái đất như ngừng quay sao mưa vẫn rơi vô tình mình cô đơn đành thôi quay bước thầm cầu mong em được vui ở nơi phương trời xa có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ vẫn mong em về đây chung với anh đêm ngày tình yêu kia mãi luôn có ngày qua lòng anh sẽ chúc em bình yên chẳng âu tư vương vấn nơi đây trả lại anh để người sẽ trời cao có muôn vì sao lung linh tìm nhau giữa không gian mong ngày sau sao yêu thương từ như hơi sương giữa đêm trưa mơ ngày xưa có anh và em bâng khuâng hạt mưa phút bên nhau sao mỏng manh tay trong tay mà sao đôi mi dâng lệ cay tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui xuyên đầu cũng đành phải xa tình thêm sầu tìm trong nhân thế có nỗi buồn phải chia ly câu thể, con tim xin đừng ngu mê đành thôi quên lãng với bóng hình đã thôi không chung tình cúi đầu bước đi còn riêng mình đành thôi quên lãng với phim đàn cánh chim xa mây ngàn rồi hơn bước xưa tình chưa tràn không gian mong ngày sau sao yêu thương từ như hơi sương giữa đêm trưa mơ ngày xưa có anh và em bâng khuâng hạt mưa phút bên nhau sao mỏng manh tay trong tay mà sao đôi mi dâng lệ cay tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui xuyên đầu cũng đành phải xa tình thêm sầu tìm trong nhân thế có nỗi buồn phải chia ly câu thể, con tim xin đừng ngu mê đành thôi quên lãng với bóng hình đã thôi không chung tình cúi đầu bước đi còn riêng mình đành thôi quên lãng với phim đàn cánh chim xa mây ngàn rồi hơn bước xưa tình chưa tràn sao em không nói là hết yêu anh rồi Thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng Vì sao em lại nở xa xôi tim anh hơi người Kề vai anh mà tim em khắc ghi bóng hình ai Vì sao em lại muốn chọn cả hai con đường Để cha Noel bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu em Anh sẽ là người trao em dâng tròn hết con tim yêu mà sao em đành san dối anh ơi thời gian không thể xóa đi tiếng yêu em hôm nào quan tim đau từng cơn khi thấy em vui cùng ai vì sao em không nói là hết yêu anh rồi thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng vì sao em lại nở xa dối tim anh hơi người kề vai anh mà tim em khắc ghi bóng hình ai vì sao em lại muốn chọn cả hai con đường để cha noel bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu em anh sẽ là người sao phải chăng tim em nhạt phai nỡ vô tình đến thế sao người ơi tình chúng ta còn đâu thiết tha anh ngập ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần anh hay là ta đang mơ vậy thôi hay là ta đang lo sợ thôi tháng năm dài sẽ khiến em dần quên ta xa nhau lòng anh quặn đau anh nào ngờ một ngày đắng cay hay là do chúng ta chưa vì nhau biết đã bao lâu rồi mình không có nhau Chẳng biết đã bao đêm về lòng ta não nề Tại ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay Hay là do duyên số ta vậy thôi Nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em Nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau súng vây Tại mình không chung lối nên tình yêu sẽ đổi Ôi còn đâu giấc mơ anh và em nhạt phai Nếu vô tình đến thế sao người ơi Tình chúng ta còn đâu thiết tha Anh ngập ngùi từng ngày xót xa Khi mà em đã nói không cần anh Hay là ta đang mơ vậy thôi Hay là ta đang lo sợ thôi Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên Ta xa nhau lòng anh quần đau Anh nào ngờ một ngày đắng cay Hay là do chúng ta chưa vì nhau nói nói nói cho người và ai thâu cho tim mình hát hát hát hát cho đời và nói phải chỉ một mình ta Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao Người yêu ta hãy mỉm cười Người ghét ta rồi cũng qua Ta vẫn phải sống cuộc đời ta giờ đây trăm ngàn lý do dù như thế tôi vẫn thương yêu cuộc đời đời là gì tình thân quý hơn trong đời đời là gì và còn tình là nghĩa xóm rồi cuộc sống bao khó khăn tình thân đến đây rồi cũng đi Dẫu có trách thân cũng vậy thôi Đời là thế ai cũng thế Nào phải chỉ một mình ta Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao Người yêu ta hãy mỉm cười Người ghét ta rồi cũng qua Ta phần phải sống cuộc đời em nói lời chia tay giọt nước mắt anh rơi khi em bước chân về với người khi em về trời xanh không mây bay anh nghe chiều mùa thu không lá rơi mùa đông đến bên anh người ơi giọt nước mắt hôm qua rơi trên tiếng trên những con đường xứ lạ đôi tay nào dìu em trong mưa bay đôi môi nào nụ hôn anh đắm say rồi giây phút mùa xuân trên những con đường xứ lạ đôi tay nào dìu em trong mưa bay đôi môi nào nụ hôn anh đắm say rồi giây phút mùa xuân bên người yêu mới cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay người về cuối phố nói tôi không cần bận tâm Tại vì khi yêu em tôi không cần toàn tính Được gì và mất chi Kể người ta nói tôi vẫn yêu mình em Tại vì tôi biết em không như vậy đâu Cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi nhưng lời nói của người ta Người ta nói sẽ ôm chua cay vì em Khi yêu em con tim bao muộn phiền rằng bao ngày qua em chỉ dối lừa tôi thôi như trò đùa trẻ thơ người ta cứ nói em ra sao thì tôi xin yêu em mà thôi tôi không nghe miệng đời vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng yêu thôi chẳng cần nghe người ta lòng với ai người ta cùng ngói con được gì và mất chi kể người ta nói tôi vẫn yêu mình em tại vì tôi biết em không như vậy đâu cuộc đời như sông sâu quan tâm làm chi những lời nói của người ta người ta nói sẽ trẻ thơ người ta cứ nói em ra sao thì tôi xin yêu em mà thôi tôi không nghe miệng đời vì khi đã yêu tôi chỉ biết rằng yêu thôi chẳng cần nghe người ta sao tình tôi chân thành bên em đã lâu Vì sao em tôi không hiểu vì sao Dù biết tình yêu xưa nay vẫn có hờn tan Phải đâu đành quên bao nhiêu yêu dấu thời gian Nhìn mưa rơi ngoài hiên nghe tình tôi lao sao chuyện miên rồi tôi đã chẳng thấy mãi mong người trở về tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề cùng nhau bước đi trên con đường về ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một ngày như thế đến khi người trở về người lại bước đi cho nó tình không về hơi sương giữa đêm trưa mơ ngày xưa có anh và em bâng khuâng hạt mưa phút bên nhau sao mỏng manh tay trong tay mà sao đôi mi dâng lệ cay tìm trong nhân thế có mấy người sống yên vui xuyên đầu cũng đành phải xa tình thêm sầu tìm trong nhân thế có nỗi buồn Phải chia ly câu thể, Con tim xin đừng ngu mê Đành thôi quên lãng với bóng hình Đã thôi không chung tình cúi đầu bước đi còn riêng mình Đành thôi quên lãng với phim đàn Cánh chim xa mây ngàn Rồi hơn bước xưa tình chưa tràn thật nhiều một mình anh vì tim anh trao em dâng tròn hết con tim yêu mà sao em đành sang rồi anh ơi thời gian không thể xóa đi tiếng yêu em hôm nào quan tim đau từng cơn khi thấy em vui cùng ai vì sao em không nói là hết yêu anh rồi thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng vì sao em lại nở xa xôi tim anh ơi người Kề vai anh mà tim em khắc ghi bóng hình ai Vì sao em lại muốn chọn cả hai con đường để cha Noel bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu em Anh sẽ là người sao sau từng nụ hôn nồng ấm ân ái hôm nào còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ trôi như mây bay về tận cuối phương trời nam bao đêm em mơ về ngày mai thầm ước tròn kia bên người ngày xưa em nói yêu thật nhiều một mình anh vì tim anh trao em dâng tròn hết con tim yêu mà sao em đành sang dối hỡi người thời gian không thể xóa đi tiếng yêu em hôm nào quan tim đau từng cơn khi thấy em vui cùng ai vì sao em không nói là hết yêu anh rồi thà đau một lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng vì sao em lại nở xa dối tim anh ơi người kề vai anh mà tim em khắc ghi bóng hình anh vì sao em lại muốn chọn cả hai con đường để cha nuôi ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay hay là do duyên số ta vậy thôi nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau súng vây tại mình không chung lối nên tình yêu sẽ đổi ôi còn đâu giấc mơ anh và em có phải em đang mơ sao tại trăng tim em nhạt phai nỡ vô tình đến thế sao người ơi tình chúng ta còn đâu thiết tha anh ngập ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần anh hay là ta đang mơ vậy thôi hay là ta đang lo sợ thôi tháng năm dài sẽ khiến em dần quên ta xa nhau lòng anh quần đau anh nào ngờ một ngày đắng cay hay là do chúng ta chưa vì nhau đã bao lâu rồi mình không có nhau Chẳng biết đã bao đêm về lòng ta não nề Tại ngày tháng xa cách nên giờ em đổi thay Hay là do duyên số ta vậy thôi Nhiều lúc cô đơn khóc thầm chỉ vì nhớ em Nhiều lúc vẫn nuôi hy vọng ngày sau súng vây Tại mình không chung lối nên tình yêu sẽ đổi Ôi còn đâu giấc mơ anh và em phải chăng tim em nhạt phai Nếu vô tình đến thế sao người ơi Tình chúng ta còn đâu thiết tha Anh ngập ngùi từng ngày xót xa Khi mà em đã nói không cần anh Hay là ta đang mơ vậy thôi Hay là ta đang lo sợ thôi Tháng năm dài sẽ khiến em dần quên Ta xa nhau lòng anh quần đau Anh nào ngờ một ngày đắng cay Hay là do chúng ta chưa vì nhau quên tình lặng xóm chưa biết đâu hơn tình thân. đời là thế ai cũng thế nào phải chi một mình ta cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao ngày hôm qua nay khác rồi người đến đây rồi cũng đi dẫu có trách thân cũng vậy thôi đời là thế ai cũng thế nào phải chi một mình ta Cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao Người yêu ta hãy mỉm cười Người ghét ta rồi cũng qua Ta vẫn phải sống cuộc đời ta tôi vẫn thương yêu cuộc đời đời là gì tình thân quý hơn trong đời đời là gì và còn tình làng nghĩa xóm rồi cuộc sống bao khó khăn tình thân một ngày sẽ quên tình làng xóm chưa biết đâu hơn tình thân đời là thế ai cũng thế nào phải chi một mình ta cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người xa khác rồi người đến đây rồi cũng đi dẫu có trách thân cũng vậy thôi đời là thế ai cũng thế nào phải chỉ một mình ta cố gắng sống cho vừa lòng hết mọi người sao người yêu ta hãy mỉm cười người ghét ta rồi cũng qua ta vẫn phải sống cuộc đời ta